dạ vâng, xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhâm kính Chào mừng anh em hôm nay quay lại với kênh video máy cắt nhôm Victor VN của em Like À, và em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam à, với thương hiệu máy nhôm uy tín chất lượng số 1 đi đầu trên thị trường Việt Nam hiện tại à, công ty Factor Việt Nam đã không ngừng cải tiến và nâng cao những cái chất lượng sản phẩm nhằm mang đến và cung ứng cho tất cả các anh em khách hàng những cái dòng sản phẩm với giá thành cực ưu đãi cũng như là chất lượng thì cực kỳ tốt để anh em có thể sử dụng trong quá trình về lâu về dài ở trong cái công việc của mình à, và ngày hôm nay thì ờ, anh em quay lại với kênh video marketing master của em thì em sẽ giới thiệu cho anh em về ờ, một dàn máy sản xuất cưỡng ngâm hệ ở hiện tại đang được rất là nhiều khách hàng sử dụng à, và đối với một cái dàn máy này thì anh em cũng biết là để sản xuất ra một bộ cửa nhân hệ thì nó cần có những uh, con máy như là máy cắt nhôm hai đầu à, và đây là con máy quan trọng nhất và con máy thứ hai đó là máy ép gốc theo là con máy uh, đột dập và một con máy tay đố à, và trong uh, cái video hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một uh, con máy cắt nhôm hai đầu à, và đây là con máy cắt nhôm hai đầu uh, ờ, cao cấp được uh, thiết kế cho công nghệ của châu Âu và thiết kế mới của năm 2020. Máy cắt nhôm hai đầu Factor F500 CNC với hệ thống được cắt đẩy từ hướng đen à, và đây là điều đặc biệt của dòng sản phẩm này đến từ à, một à, nước một quốc gia sản xuất ra những cái máy cửa nhâm hệ tầm trung à, nhưng nó lại là một à, dòng sản phẩm mang đặc thù của những dòng sản phẩm châu Âu à, và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu đầy đủ về dàn máy này anh em nha và anh em có thể nhìn thấy đây tàu f 500 với lượng cát tại Phú Đen và được à, sử dụng di chuyển bằng hệ thống CNC à, từ các thao tác vận hành à, di chuyển đầu máy, chuyển gốc cho đến là các nhôm. Chúng ta sẽ điều khiển hình thành trên bản hiệu này và anh em có thể thấy thì về thiết kế bên ngoài uh, bị xuống khác thì ờ, có thể là dễ dàng và chuẩn hơn trong quá lúc chúng ta làm việc như em đã chia sẻ ban đầu thì máy sẽ được thiết kế theo hình thức đó là xây cả cái ờ, bàn xây để có thể là chuyển góc thay vì xây cụm motor như những cái dòng sản phẩm phổ thông ờ, khác thì ờ, đây là một thiết kế mới lại đặc biệt hơn giúp anh em trong lúc vận hành máy móc thì sẽ được an toàn hơn rất là nhiều so với việc là xây cụm motor xây cụm motor thì nó đôi khi nó sẽ xảy ra trường hợp đó là khi máy nó chưa chuyển góc hết và chúng ta ấn nút cắt thì như thế sẽ rất là nguy hiểm và hệ thống xoay bàn như thế này sẽ đảm bảo cho anh em tức là máy nó sẽ chuyển góc hoàn toàn cả bàn cả lưỡi thì nó sẽ không có xảy ra tình trạng đó là lưỡi cắt nó cắt vào bàn à và em sẽ chuyển góc cho anh em thấy và chúng ta cũng sẽ chuyển góc hoàn toàn trên hệ thống mình điều khiển Hai đầu máy đều có thể chuyển về các góc 45 và 90 độ. Tùy vào ờ, vị trí và kích thước anh em muốn cắt thì chúng ta sẽ lựa chọn. Và anh em thấy là máy được thiết kế hoàn toàn với là 7 bít tông kẹp phôi với 3 bít tông kẹp ngang và 4 bít tông kẹp trên thì sẽ giữ cho thanh nhôm rất là chắc chắn. Và việc mà cắt lưỡi cắt đẩy từ dưới lên thì nó sẽ khắc phục cho anh em hoàn toàn các tình trạng đó là văn đề C. Vì thế nó lại càng an toàn hơn trong lúc chúng ta vận hành máy. Và trên dòng sản phẩm này thì được uh, tích hợp uh, đó là phun dầu điện tử thông minh uh, sẽ giúp cho việc đó là lượng dầu phun ra làm mát cho lưỡi cắt nó được đảm bảo và sẽ là phun dầu điện tử hoàn toàn uh, không phải là loại uh, phun dầu thủ công thường như lúc trước nữa. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi ờ, tìm hiểu ờ, chi tiết về tủ điện của dòng sản phẩm này. À, và với ờ, thiết kế là hệ thống CNC thì tủ điện được thiết kế đầy đủ hơn với dây điện là dây điện lõi đồng hoàn toàn à, và những cái bộ chuyển đổi nguồn hay là những cái cục biến áp hỗ trợ cho máy và máy đang được sử dụng dòng điện đó là dòng điện ba pha nha anh em và về thiết kế chi tiết hơn về dòng sản phẩm này cũng như là những cái ờ, có những cái ờ, thành phần cấu tạo ở bên trong thì anh em có thể là vui lòng liên lạc trực tiếp cho em like 0787291188 để biết thông tin chi tiết về sản phẩm còn tại video này thì em sẽ mô tả ở bên ngoài để anh em có thực thể được là ờ, quan sát về cái dòng sản phẩm này và những cái điểm cải tiến mới à, và ngay sau đây chúng ta sẽ chuyển qua những cái dòng sản phẩm tiếp theo à, và dòng sản phẩm ở bên cạnh đấy là dòng sản phẩm máy ép gốc kỹ thuật số Factor à, và đây là dòng sản phẩm máy ép gốc kỹ thuật số bên hiệu Factor của công ty Factor Việt Nam à, và máy à, những anh em nào mới vào nghề à, hoặc là chưa từng sử dụng bao giờ có thể nhìn vào và có thể sử dụng được à, và máy thì được uh, thiết kế hoàn toàn với những cái mặt thép cái bệ thép hoàn toàn đó là thép trắng không cắm và không rỉ và giúp anh em có thể là sử dụng về lâu về dài có tính bảo mật cao à, và mặt đỡ của máy anh em có thể thấy thì mặt đỡ của máy là cái bệ thép rất là dày rất là chắc chắn và phía trên đây được kèm theo đây là một miếng nhựa à, và miếng nhựa cũng được kế dày hơn so với những dòng để khi chúng ta đặt nhôm vào đây và tiến hành ép góc thì nó sẽ không có bị kê nhôm ờ, và nó đảm bảo cái mặt bằng của nó sẽ là mặt bằng phẳng và chính xác hơn rất là nhiều đảm bảo cái góc chúng ta ép ra nó sẽ đẹp hơn và hệ thống ờ, máy ép góc này đang sử dụng công suất motor đó là 2,2 kW với sức ép của ờ, hệ thống thủy lực với sức nặng lên từ 7 đến 10 tấn để đảm bảo cho chúng ta đó là ép ra những cái góc vừa chắc chắn lại vừa thiết và cái độ bền của nó rất là cao ạ và tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một ờ, con máy pha hồ lúa ra nhân nhanh và một con máy độc dập à, và máy pha lúa thì anh thấy là trên thị trường có rất nhiều cái loại sản phẩm máy pha hồ lúa và trong cái con máy pha theo hồ này hoặc là con máy đó là uh, chế thì những cái dòng sản phẩm đó giá thành rất là rẻ tương đối trang em sử dụng nhưng mà hiện tại thì ờ, đa số uh, xu hướng của anh em khách hàng bây giờ chúng ta thường sử dụng những con máy đầu gối đó là thay cho nhanh nhanh giao nhanh cần sử dụng motor đó là hệ thống đa củ bi với công suất motor là 3 kW và hiện tại cái đặc tính đó được có ờ, tích hợp trong dòng sản phẩm của công ty Vector Việt Nam để ờ, với thiết kế là đánh hoa mái to ờ, và sử dụng cái hệ thống đó là sẽ rất là chắc chắn và khi chúng ta file nó sẽ rất là đăng ạ à, và bạn điều khiển cũng được thiết kế là bạn điều khiển cái việc à, như những dòng sản phẩm của mình khác thì đều được à, biển báo hoàn toàn hết và motor công suất của nó là 3 kW như mình chia sẻ và sử dụng motor đó là motor 3 công ty à, máy 3 công ty nó sẽ được tích hợp thêm rất là nhiều lần mét để khi quá trình xoay nó sẽ đỡ ồn hơn à, và cái hành phẩm tạo ra nó sẽ được đẹp hơn và anh em có thể là thấy là trên lái được cái là ba phân Ờ, sẽ giúp giữ cho hạt rất là chắc chắn trong lúc mà chúng ta sử dụng và bên đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sản phẩm máy đột dập à, ờ, và máy đột dập này thì sẽ giúp cho anh em dập những cái ke bao gồm kem nhảy và kem định kiểu tùy vào nhu cầu của cơm luôn à, và trong những cái máy thì anh em có thể là xem thêm trong những cái video trên kênh Marketing Factor VN của em à, thì có đầy đủ hết tất cả những cái video về riêng để tất cả những dòng sản phẩm và anh em xem ở trên đó chúng ta sẽ à, có thể là thấy được những cái chức năng cũng như là các vận hành riêng biệt của từng dòng sản phẩm này à, và cái dòng sản phẩm cuối cùng không thể thiếu trong một cái Và hiện tại thì ờ, công ty Factor Việt Nam đang ờ, có hai dòng hàng ờ, máy nén khí, một dòng hàng mang thương hiệu Buma và một dòng hàng mang thương hiệu Pegasus à, đến từ công ty Factor Việt Nam thì sẽ giúp cung cấp đầy đủ các lượng hơi và khí, nén cho anh em để chúng ta có thể là vận hành cái dàn máy này. Và với một dàn máy như thế này chúng ta có thể sử dụng một bình nén khí tầm 200 lít hoặc 300 lít thì chúng ta nếu như chúng ta muốn nó bớt ồn hơn thì chúng ta sử dụng một bình 300 lít để đảm bảo sức chứa. Và trên đây là một dàn máy và sản xuất cửa nhóm thể tương đối đầy đủ cho anh em à, để anh em có thể là biết được à, một dàn máy sản xuất cửa nhôm bao gồm những con máy nào à, và về à, một à, con máy cắt chúng ta có thể thay thế bằng những dòng sản phẩm khác như là 05, 06, 07, 08 hay là factor 55, factor 66, factor 77, factor 88, factor 90 của công ty factor Việt Nam à, và anh em cũng có thể là sử dụng những cái dòng sản phẩm mang thương hiệu Megatech như là máy phay đố Megatech, máy ép gốc Megatech hoặc là những cái dòng sản phẩm khác như là máy rộng dọc 12 dao, 13 dao, 14 dao à, đều có thể là phục vụ cho nhu cầu công việc của anh em tùy vào cái khối lượng công việc cũng như là các hệ ngân mà anh em đang làm à, và cảm ơn anh em đã luôn à, đồng hành cùng trên video máy cắt marketing factor vn trong suốt thời gian qua à, kính chúc cho quý anh em thật nhiều sức khỏe và những nhiều công trình à, anh em xem video thì à, hãy ấn nút like và đăng ký kênh để có thể là xem thêm nhiều video mới xin kính chào và hẹn gặp lại